tôi đề nghị tôi có cô, em có bị ờ, qua nay hơi nhức đầu khám tổng quát coi sao à, nếu đợi ờ, anh xin phép ờ, kiểm tra tí nha <laughs> dạ chắc ổn kiểm đi thở bình thường không sao đâu <laughs> nói chung là bình thường không sao gì vậy gì dạ. mới có chút xíu dạ đang dạ, dạ, tim có bắt mạch được không dạ được ạ à. làm thiệt cái tới sáng luôn Khẩm thiệt là hơi, hơi yếu đấy. <laughs> Hơi yếu hả? Dạ, hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu á Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó <laughs> Đó, được rồi đó vô rồi đó Vậy đi Dạ rồi, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan ạ à. Em xin chào ừ, tất cả mọi người trong trường quay ạ à. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng Vũ ạ à. Em năm nay là 37 tuổi ạ à. Nghề nghiệp của em là y sĩ ạ à. Rồi học bao nhiêu năm mới thành bác sĩ? Dạ là 4 năm nữa 4 năm nữa ha dạ rồi em có đăng tính tới chuyện học 4 năm nữa không dạ có à rồi ha một cái tương lai à, tốt đẹp đang chờ phía trước nha em làm việc ở đâu dạ hiện tại em đang làm ở quận ờ, tân bình ạ quận tân bình dạ. rồi quê em ở đâu dạ quê em ở huế chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè à, xin chào quý khán giả anh Quyền Linh chị Ngọc Lan cũng như nhà trai em tên là Phạm Thanh Kiều năm nay em 32 tuổi đến từ Vĩnh Long hiện tại là em đang làm phiên dịch tiếng Nhật và đang làm ở quận Bình Thạnh ạ à. いいいさくす。おはようございます。おはようございます。Su su sushi. Có Toshiba luôn không? Toshiba. <laughs> mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi em. Dạ thì em là người ham học hỏi, à, khá là hiếu thảo khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết tuy nhiên là không có được ngon cũng như là cái à, những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á rồi em ưu điểm là gì là ưu điểm của em là không hút thuốc à, không uống rượu bia với là ham chơi thể thao à, khuyết điểm của em là ít nói khám như ghi thôi chứ không có nói hả dạ trời ơi em à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình mối dài nhất là mấy năm dạ mối dài nhất là được một năm dạ vì là cách tự địa lý dạ em ở huế bạn em ở hà nội cũng đâu có xa lắm đâu à, miền trung à, miền bắc thôi ha dạ. mình bao nhiêu mối tình cưng à dạ nếu như tính chính thức thì chỉ có một mối tình thời đại học thôi sinh viên năm 2 lúc đó thì bạn cùng ngành và cùng lớp thì có ngỏ ý làm quen nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn tầm khoảng một hai tháng gì đó thì thấy hai bạn cũng rồi là còn trẻ với lại cái việc học cần phải tập trung hơn <laughs> mê học không yêu <laughs> em mong muốn một mà nửa yêu thương của mình như thế nào là, dạ là vui vẻ hòa đồng vui quá vui cô đã hòa đồng luôn vui rồi đó lắm dạ thích tóc dài tóc dài hơi, hơi, hơi gần có dài sắp dài rồi hai tháng nữa sắp sửa dài gì nữa dạ là không xăm mình có xăm mình không không có <laughs> bác sĩ ưu anh y sĩ ơi nhưng ngoài những cái điều kiện đó rồi mình có mong muốn gì nữa ở người bạn gái tương lai không dạ, biết chăm lo cho gia đình hai bên nội ngoại biết ăn ở với là đối xử chồng con trên dưới không quýnh chồng con hả dạ chào bên đó có hay quýnh chồng con chưa chưa có không biết tương lai có hay quýnh không <laughs> không em hiền khô à bây giờ em gái nè em không thích đàn ông ở điều gì à, đầu tiên là không hút thuốc ừ. cái thứ hai nữa là cái gia tính gia trưởng của mấy bạn nam <laughs> bên kia khỏi có vậy luôn rồi đó <laughs> nói chung là có công việc ổn định để mà chăm lo gia đình vào tương lai quá ổn định luôn dạ ừ. vậy thôi đó chỉ có hiền nhát gái thôi mà cái tính nhát gái này là, à, là phụ nữ rất là thích nha bởi an toàn đúng không an toàn đúng không dạ ừ, được rồi bây giờ mình hỏi người thân đi đúng rồi ừ. y sĩ đi với ai dạ anh đi với cậu em ạ hà cậu à. dạ chào cậu nói trong vũ thì nó hiền lắm chung ờ, nó không có cha từ lúc nhỏ nó một ờ, mẹ một con à nó là con của bà chị ruột mình à thì nói chung hai mẹ con sống nói chung mẹ là đơn thân mới sinh ra thì ờ, mấy tháng thì ba nó mất nó nhát gái lắm trời ơi mỗi lần đi đâu tới ngồi mà giúp đem giới thiệu lên tới nó ngồi co ro vậy nè đó <laughs> nãy giờ thì trang vậy đó cô gái bên đây có hợp với cháu của cậu không thấy cô gái bên này thì đồng ý thì cũng được thì giống như căn bản thì hai người cho nhau cơ hội cho cầu thì đứng giữa thôi. <laughs> đúng rồi ok cảm ơn cảm cậu cảm ơn cậu em gái đi với ai dạ em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ à. chào khán giả chào mc ngọc lan chào mc Quỳnh linh à, em làm việc với chị kiều cũng được 5 năm rồi thì em cảm thấy anh này cũng hơi hiền hơi nhát à, chị kiều thì hòa đồng vui vẻ hơn thì em nghĩ hai anh chị sẽ hòa hợp với nhau sẽ à, bổ trợ dạ, cho dạ. <laughs> À, mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện mình đi rồi à, tính sao nha nhớ nhà mở ra khám bệnh liền bạn gái bên kia ngồi y nguyên để bạn trai khám bệnh nha coi coi khám đúng chuyên môn mình coi mình thoải mái không cái đã nha ok mở rào nào kiểm tra sức khỏe liền chuyên môn đâu chuyên môn không ổng không dám qua luôn à, anh chào em ạ dạ em chào em anh có món quà tặng em ạ dạ em cũng gửi anh quyển sách à. hy vọng là trong tương lai mình cũng thể học thêm nhiều điều mới và cùng tiến tới ạ anh cảm ơn dạ em có cần anh kiểm tra rồi sức khỏe không ạ à dạ em test covid rồi chắc khỏe tôi đề nghị tôi có cô, em có bị ờ, qua nay hơi nhức đầu khám tổng quát coi sao à, nếu vậy à, anh xin phép ừ, kiểm tra tí nha <laughs> dạ chắc ổn kiểm đi thở bình thường không sao đâu nói chung là bình thường không sao gì vậy gì mới có chút xíu dạ đang nhịp tim có bắt mạch được không dạ được ạ à. làm thiệt cho tới sáng luôn Khẩm nói thiệt. là hơi hơi yếu đấy. <laughs> hơi yếu hả dạ hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu á anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó <laughs> đó được rồi đó vô rồi đó vậy đi thoải mái lên nào vũ hợp lý rồi đó rồi em có nhận xét anh như thế nào nói chung là về cái tính tình thì à, sẽ rất là phù hợp với một người làm người chồng người cha tốt nhưng mà anh phải cố lên tại vì hiền quá anh có nhận xét gì về em không ạ thì em cũng vui tính cũng hòa đồng á nói chung cũng bổ trợ được cho cho anh về cái điểm đó đó dạ cho em hỏi là mình sắp học lên bác sĩ là mình đang chuẩn bị học hay là mình đang học rồi anh ừ, anh đang chuẩn bị học nếu như mình hợp nhau thì khi nào anh mới dự tính là sẽ kết hôn anh có thể vừa học vừa làm mà vì cái cái này là anh chỉ học lên thôi. nói chung là vẫn có thể vừa học nè vừa làm y sĩ nè rồi vừa làm chồng được đúng rồi nên là vừa học vừa làm vừa lấy chồng luôn cái gì lấy chồng <laughs> lấy vợ luôn vũ chừng nào muốn lấy vợ nè dạ nếu được thì sang năm em dự định là khi nào lấy chồng à, thì nói chung là sau cái cuộc gặp hôm nay mình tìm hiểu nhau nếu như mình cảm thấy là phù hợp thì sang năm em cũng nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi ạ à. nếu sinh con đầu lòng là em muốn con nào trời cho con nào thì lấy con đó thôi chứ em cũng không có cái quan niệm là con trai hay con gái à, nếu như sau khi kết hôn thì anh dự định là sẽ ở thành phố hay là mình về quê anh nếu em thích về quê thì anh sẽ đưa về quê vì ở ngoài quê anh cũng có chỗ đàng hoàng nhưng mà chỉ có không có việc làm thôi anh chỉ làm anh muốn lập nghiệp ở thành phố dạ vậy thôi mình lập nghiệp đi anh chứ <laughs> về chi không có việc làm khổ lắm đúng, đúng rồi quê anh gì cũng có vậy có việc làm là không có <laughs> Sao anh không có ý định đón bác vô đây? Ừ, anh cũng có ý định đón vô mà bác không chịu bác à, nói thôi quen quen cuộc sống anh dạ <laughs> mấy bác người lớn cái cô này có hỏi cái câu này em rất là thích nha đúng luôn á thì mình thích mà mình xúc động luôn á ừ. thật ra anh thấy ờ, cặp đôi này thế này nè bạn này quá hiền luôn hiền lắm luôn á mà em gái đó nếu mà rung động thì đây cũng chính là người để em hướng tới ha anh này thì ờ, thật ra nếu xét về tương lai thì cũng ổn định đó nếu mà học lên 4 năm nữa thành bác sĩ tương lai nó rộng lai mở nó rộng mở hơn nữa và có đôi khi là anh sẽ mở tiệm thuốc em đứng em bán cũng được về chuyên môn thì anh có nhưng mà về vấn đề mà giao tiếp hay là về vấn đề quan hệ xã hội đó thì ảnh rất là yếu và điều đó em sẽ quản lý hết mày thẳng cái lưng lên coi mày thẳng cái lưng lên coi <laughs> trời ơi em thấy sao nè dạ hiền cũng là một điểm tốt ừ, dạ đúng rồi ừ, việc quan tâm với gia đình với lại cái tương lai ổn định nó là một cái ừ. điều quan trọng hơn nhưng mà hiền quá điểm con không tốt lắm à, em sẽ bù lại phần này cho được hay quá chịu em gái chỗ đó đó tôi thích cô gái này quá đi ừ, bây giờ nè vũ nào bước tới thôi, nắm tay cô gái đó nhìn thẳng vào muốn cái gì nói cái gì nói lớn lên ừ, nếu được thì em sẽ cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau rồi mình tiến tới xa hơn nữa <laughs> dạ đứng đó nguyên đứng nguyên đứng nguyên bây giờ hỏi vũ nè trong trái tim mình có một chút gì rung động với cô gái đó không dạ có thích không dạ có thật ra con người gái kia là em rất cần những người phụ nữ như thế đó đúng cơ hội luôn á quan trọng cô có bấm nút hay không thôi bây giờ hai bên để tay vào nút bấm các bạn các bạn sẽ tự quyết định bấm nút hay không bấm bấm là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó nào một hai ba hết thời gian bấm mà cũng chậm nữa không nắm tay à thấy chưa thấy tội nghiệp cái không nắm tay hả lúc đó mới bấm mới nắm tương lai phải trở thành bác sĩ nha vũ nha tương lai phải mạnh mẽ hơn nữa tương lai phải đi cùng với cô gái này em cảm ơn anh vũ có muốn nói điều gì với mẹ của vũ không tại vì chị biết là mẹ mẹ sẽ là người vui nhất trong ngày hôm nay Mẹ, ơi con đang con dâu về cho mẹ đây cậu cười rất hạnh phúc luôn á chính cậu là người rất là lo bởi vì cậu đang rồi là cưu mang cháu đó ha cậu rất là hạnh phúc luôn á nói với cậu điều gì đi vũ à, con cảm ơn cậu ạ à. thôi được rồi thật ra phải cảm ơn em gái em bấm nút là thật ra anh rất là vui đó hai bạn này làm tôi xúc động quá tôi tặng quà thôi chúc các bạn hạnh phúc nha mời bạn nam rồi ngồi với bạn mời bạn nữ Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả ở trường quay ạ. À. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Châu, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng của công ty ờ, Vích Xăng, ở quê em ở Sài Gòn ạ. À. Rồi, bán thịt heo đúng không? Dạ đúng. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý khán giả và chào anh Quyền Linh Rồi Và chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia Chào em Em tên là Nguyễn Văn Phú Ý, năm nay 31 tuổi Đang sinh sống làm Sài Gòn Làm gì? Dạ, nấu đầu bếp đầu bếp dạ quán gì bán cái gì dạ bán phở chị ơi Ồ. à em nấu phở được luôn hả dạ anh bán phở em bán bò là kết hợp được vậy được đó ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng mọi người nhận xét em là người à, hiền với lại ưu điểm em là ăn ăn dạ vậy là hiểu là bên kia hình dáng hiểu rồi đó em? hiểu rồi đó ăn dữ lắm hay nghe thôi nha anh đừng có sợ nha anh em có thể à, ăn à, là hai bánh lăng à, một hộp bánh cua bánh tráng cuốn một đi trà sữa hai trứng vịt lộn thường thôi còn ăn hai tô phở nữa mới mệt đúng rồi chừng nào em ăn hai tô phở nữa đó mới mệt còn gì nữa không cái đó là ưu điểm và khuyết điểm khuyết điểm của em là nhút nhát với lại là hay bị ờ, mất bình tĩnh ai làm gì mình mất bình tĩnh ví dụ có bữa em đi ờ, với ờ, bà chị trên cầu bình triệu á ừ. em gặp cái thằng kia nó kêu ê cái em tưởng người quen em mới quay lại em gặp cái thằng biến thái em sợ em la lên bà bà chị em hỏi vụ gì em mới chỉ chỉ chỉ em quản em đơ luôn em không có lái xe được nữa thì một lát nữa kéo cái màn ra kéo cái rèm này ra mà em la lên là biết bên kia biến thái trời ơi ta ví dụ thôi giờ có đâu chị ơi ưu điểm khuyết điểm là gì ưu điểm em thì uh, nấu ăn và hòa đồng em à, à. nấu ăn lâu chưa dạ cũng gần 10 ạ mười năm rồi năm. dạ đầu bếp chuyên nghiệp luôn dạ không có chiên gì đâu có món có, có, món à anh ơi con phở thôi hả dạ à. làm cho anh ta hay là, là làm cho gia đình dạ làm cho anh ta chị ơi à rồi vậy nãy giờ tưởng đâu chủ quán phở tại sao mình không mở quán phở mình nấu 10 năm mình không mở ừ. quán phở mình bán riêng kinh tế khó khăn giờ cũng muốn mở cái mặt bằng nó không phải là cũng ờ, phải kiếm cái mặt bằng cho hợp cái mặt bằng giờ nó cao quá giờ tôm phở thì ra rất nhiều nhưng mà em làm được hết tất cả các khâu trong trong quán phở luôn sao dạ chị ơi mai mốt chị mở quán phở em về à, làm đầu bếp cho chị ha ừ dạ được không dạ được chị ơi khuyết điểm của dạ, em là gì dạ, dạ. dạ khuyết điểm em thì à, nhát gái anh tánh ờ, hơi cọc cái mà mau quên lắm thấy gái sao là nhát dạ nói chuyện nói chuyện dài câu cái là em yêu không biết nói chuyện gì nữa đó đó giờ có bồ chưa dạ có ờ, một cô à. quen, quen lâu được bao lâu dạ khoảng 3 ờ, năm chị ơi rồi ủa ba năm mà... cũng dài quá mà sao chia tay vậy em có duyên không có nợ chị ơi rồi vậy là từ đó tới nay là mình chưa quen ai lại luôn ha em mấy năm rồi em dạ mới có 11 năm mà chị ơi à, bạn với bạn gái thì sao mình trải qua mấy mối tình em thì ờ, trải qua hai mối tình thời đi học rồi từ từ hai đứa ờ, không ai chủ động liên lạc với ai hết rồi em với người đó chia tay đến bây giờ luôn rồi ơi sao ai cũng một khoảng thời gian dài mà phòng không gối chiếc vậy không buồn hả em tại vì công việc của em là nó không có thời gian á để tìm hiểu rồi bây giờ có thời gian chưa rồi dạ, để em sắp xếp bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào cao một m sáu mươi lăm da ngâm có luôn hơi chậm chậm tí không có có luôn không có cần ờ, ốm lắm không có mập lắm đâu là được rồi nên nem tí nữa có không có ben men không có luôn chị ơi có luôn anh ơi tới luôn không thích ở người bạn trai khi bo gia trưởng cái đó không có em ơi không biết uh, quan tâm chị cái ờ, qua không quan tâm mà cái này rất quan tâm luôn rồi bạn trai cái công việc của bạn uh, bắt đầu sáng từ mấy giờ dạ sáng 5 giờ tới uh, tới trưa 11 12 giờ suốt luôn vậy đó hả dạ ai nấu nước lèo dạ em tại em làm sẵn buổi tối hết trơn rồi chứ còn à. sáng ngủ vậy là đưa ra thôi à, ai múc phở dạ có uh, cháu chủ thôi chị ơi bây giờ muốn tìm người yêu thế nào giống như giống mẹ em được rồi tại mẹ em thì ờ, cũng cũng thấp thấp mét năm mươi da ngăm ngăm à. nhưng tóm lại là phụ nữ là truyền thống tính tình à, ờ, cuộc sống hòa đồng với lễ phép với ông bà trên dưới bán thịt heo được không dạ được mà cô ấy là phải ờ, hay không phải sao cô ấy biết uh, chăm sóc gia đình với uh, lo ba mẹ hai bên được rồi chị ơi được. cái đó được anh ơi được ha dạ được hai bạn có muốn gì trao đổi với nhau nữa không rồi chị qua chị coi mặt nè hỏi đi nếu tìm hiểu xong mà tiến tới hôn nhân là mình ở đâu anh thì anh, anh đã lập nghiệp trên sài gòn có khoảng thì lâu lâu mà thứ bảy chủ nhật mình về quê quê anh ở đâu lận đồng tháp dạ dạ rồi ở ờ, khi nào tiến tới hôn nhân được anh? Thì à, năm một năm năm rưỡi hai năm gì cũng được. Anh chuẩn bị gì chưa? Thì có chút chút thôi. Điểm gì em không thích ở cái mẫu người vợ lý tưởng của mình? Phụ nữ dạng làm biến quá chị. Cái người lớn tới nhà chơi mà cái là không có ra chào hỏi ờ hỏi chú cô chú kiếm này người này người kia hay gì cứ làm làm thinh ngồi như dòm lơm lơm tao cũng như không quen biết vậy là nó không thích à không không có đâu Ai tức là mấy cái, cái đó là đó là có là được còn mấy người kia là em không quan tâm gì xấu đẹp không quan trọng mấy Ồ, rất là dễ thương rất là là chân tình chị chịu đó để chị ráng chị làm mai cho dạ cảm ơn chị được không chị Đợi quá được luôn á chứ Chút học bí quyết nấu phở Bây giờ nè anh đi qua coi mắt đàn gái Em ờ, tưởng tượng cô gái bên kia thế nào Thì cô nói nãy nói ăn nhiều thì cũng ờ, hơi ờ, hơi tròn tròn tí Còn không nãy giờ em nghe tiếng cô gái em thấy cô sao Dạ dễ thương dễ thương lắm đây để em coi coi ồ chào em gái dạ em chào anh chàng trai bên đây rất là gọi là giản dị chân thành ha dạ nhưng mà hơi cục mệt chút xíu em thấy được không dạ được anh mai mốt mà anh này về đồng tháp ở em có theo về dưới ờ, làm dâu được không dạ cũng được nhưng mà cái ý chí cầu tiến của ảnh là anh định lập nghiệp ở sài gòn ừ dạ nếu mà ông về quê mà em có về không dạ về làm dâu được không dạ được à. hay quá được em nấu ăn được em là người biết ờ, quan tâm chăm sóc cho gia đình được rồi ảnh qua anh lấy xương của em nấu phở bán <laughs> nói với hai chồng mà về mà cùng hợp nhau mở quán phở là cũng được lắm chứ bộ em cũng thích món đó lắm <clears throat> thôi đàn gái cũng dễ thương rồi hai bên hợp lý được ha <clears throat> rồi. rồi bây giờ ta hỏi ý kiến của người thân đi về hôm nay em đi với ai dạ em đi với uh, sếp với lại mấy chị uh, đồng nghiệp của em ạ à. em chào anh quyền linh và chị cát tường xin chào khán giả trường quay và em quý dạ chào chị Châu thì ờ, rất là siêng năng có ý chí cầu tiến và rất là có trách nhiệm với gia đình nhất là mẹ của Châu chị thấy Châu là bạn quý đây rất là chân thành rất là thẳng thắn chị thấy rất là hợp với em và chị mong là hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân chị ủng hộ hai đứa ha dạ cảm ơn chị đi đi với ai dạ đi với mẹ à có ờ, bác hả dạ đây dạ. con, con chào cô ạ Hôm dạ, nay là mẹ của Quý tham gia cái chương trình à, hẹn hò để kiếm dâu Dạ, kiếm dâu Quý thì à, thì con có chịu nổi đó không? Cái này thì à, bác lấy thẳng luôn à, chứ không có giấu giếm gì nha Thì hay ăn quà lắm đó Gọi là mấy suốt kiểu Long Ăn dữ lắm hả cô? Thì ăn hàng mà Dạ ít ăn à chị ơi rồi cô thấy dâu tương lai mình được không? Ừ, bác thì không có kén chọn gì hết á Nãy nó nói giống ờ, giống mẹ đó, giống không? <laughs> thì mẹ thì tròn tròn rồi thôi <laughs> Tính hơi giống à, Tính mẹ thì ha, bác thì xề xòa lắm chứ không khó khăn gì hết trơn á Ngày xưa đi làm sâu thì cực khổ chứ còn bây giờ thì sung sướng lắm rồi Cháu thì có chịu không? Gia đình thì nghèo đó Sống thì rất thoải mái Biết kính ừ. trên nhường dưới là được thôi chứ còn về làm giỏi hay không giỏi thì cũng từ từ đã quyết dạ cảm ơn cô bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. bắt đầu đó rồi em cô có món quà không anh dạ anh cảm ơn dạ rồi anh cảm ơn mở luôn mở đó. luôn à, em đeo cho wow chuẩn bị kỹ quá hơi hơi hồi hơi run chút xíu cứ từ từ em giờ sáng sáng thức dậy canh đồng hồ dậy sớm nặng nấu phở ha à được anh nói là anh làm từ 5, 5 giờ sáng tới trưa tới buổi chiều là anh có làm nữa không buổi chiều thì uh, ngủ tới chiều tới 4 giờ dọn vậy là một dọn ngày anh làm 2 ca đi 2 ca rồi ờ, tới tối mấy giờ anh mới về thì uh, anh ở đó luôn mà thì công việc của em ca sáng cũng 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa và buổi nếu mà làm cả hai á, thì từ 1 giờ đến 9 giờ tối giờ đó anh có thể đi được không 9 giờ tối đi được bình thường hầu hết là 9 giờ tối 30 ngày đi 30 ngày đủ cũng được dạ dạ rồi rồi anh cảm nhận về em thế nào thì à, cũng à, xinh xinh tròn tròn giống mẹ anh rồi anh có gì muốn hỏi em không thật sự là anh nói với đây là chương trình ở đây con không biết là ai cũng đăng ký cho anh anh cũng không biết luôn ủa em không biết ai đăng ký cho em tham dạ, gia chương trình luôn hả cái tin á lần đầu là nó điện cho em là em bỡ ngỡ luôn mà lúc mình tin lên cái tin thì em định hỏi mà cái em quên ờ à, bây giờ em cũng chưa biết em không điều tra đó ai ủa dạ, mà chứ phần em có điều tra rồi mà vòng vòng có quán mà bạn bè thì cũng ít không có như là một người bí ẩn nào đó chưa xuất hiện em có một bài hát gửi ờ, tặng cho bạn trai hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không nếu câu trả lời là có anh hãy nhưng nhấn nút nha anh Rùng quá em tới đây anh đây là hơi dở là họ cái là không biết hát có cái là không có biết nhậu có lại là karaoke là nhạc là không biết mà thích phải nghe thầy xấu thì à, em thì cái cái là hút thuốc mỗi hút thuốc thôi à, hút thuốc uh, dạ được anh Ồ, ờ, còn cái dạ nữa còn quên còn dạ, cái nữa dạ, còn cái dạ, ngủ nước. Còn cái là ngủ nướng lắm ngủ nướng mà trễ bây giờ má nấu phở rồi sao trời đã có người ờ, người khác gọi vậy vậy trời đất vừa nấu phở vừa hút thuốc hả dạ không tại vì thời gian nấu xong rồi em có thời gian mới ra, ra ngoài chứ Đúng không có cho không được hút trong bếp tiến lên tiến lên thể hiện cảm xúc với cổ hiện tại bây giờ em nghĩ sao em muốn cái gì ừ, em thấy cổ như thế nào nói với cổ anh thấy thì à, tới đây anh cũng gặp em cũng xinh em dễ thương thì cũng tròn tròn mỉm mỉm tới ngủ ôm với sướng để hai nó cho anh cơ hội là để à, quen biết em để rồi à, tiến xa hơn sở thích con trai con gái gì nó nói cổ luôn cho biết trai gái thì không quan trọng anh miễn là con của mình hết rồi không dạ trai gái không được mà thì à, con gái thì nó hay hơn lại dạ. nó thương mẹ nhiều hơn thì lúc em buồn thì anh chọc cười này kia đủ kiểu anh dạ gì dạ bạn gái nói chuyện mà dạ tại gung hơi gung tại nhắc gái lắm ít nói chuyện gái lắm <coughs> ngại quá nói đi cưng cơ hội đó anh ở đây thì à, cũng không có giàu sang gì thì anh có thì cũng có cái nghề là nấu ăn vậy thôi là anh đâu sống được bây giờ em muốn ăn phở thì anh nấu phở cho em ăn thì suốt ngày nào cũng được được rồi được rồi rất dễ thương mà thôi đừng nấu phở ăn hoài bây giờ bấm hay không bấm là quyền của cô gái chàng trai rất chân thành nói từ à, ruột từ gan ra rồi đó quan trọng là em gái anh sẽ nấu phở cho em ăn suốt cuộc đời nếu như em bấm nút Suy nghĩ thật kỹ nha Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Rất nhanh lẹ Rồi nắm tay nhau đi hai bạn Đó Hứa hẹn cái gì thì phải nhớ nha Dạ Hôn nhau đi nào thích cặp đôi này rất dễ thương và dễ thương lắm chân thành mộc mạc không thích đâu Dạ thích chứ thích Tại vì tới giờ lâu rồi 10 năm mà không chưa hung nữa 10 năm chưa hung hả? Dạ Hung thêm cái nữa đi Má bên kia cái nữa Má bên kia cho đều Má bên kia nữa cho đều Không không Hai má rồi nó nó, nó sệ đó đây dạ, không, nói nha oh. mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi, mời bạn giới thiệu về mình à, Lời đầu tiên cho em xin à, gửi lời chào đến à, anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người à, Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre Và hiện tại sinh sống tại à, Bình Phước nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng em làm ở bình phước luôn hả dạ không em đang ờ, sống tại ờ, thành phố hồ chí minh học à, tập ờ, tức là quê bình phước dạ bây giờ sống tại thành phố hồ chí minh dạ rồi đó là sơ lý lịch trích ngang của đàn mời, trai mời em mời gái. gái dạ em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay em xin chào mc cát tường và xin chào mc quyền linh và xin chào bạn nam bên kia ạ rồi em tên gì dạ em tên là trần nhật thảo vi thảo em, vi dạ em sinh năm 1993 Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm à, kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. à quận mấy em? Dạ quận 1. Rồi mình ở quận 3, làm việc dạ. quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em uh, hòa đồng, dễ uh, tiếp xúc thân thiện với lại uh, cũng uh, thích tham gia các uh, hoạt động uh, từ thiện à. với uh, các hoạt động xã hội. Rồi, còn dạ. điểm yếu của mình? dạ điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon rồi em trai em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào dạ điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bia bóng bàn cầu lông à... có bia đúng không nói hồi lộn có chơi đánh bài nữa mệt dạ không mà em ờ, không có hút thuốc gì là không ờ, đánh bài không, không uống rượu luôn dạ. dạ không uống rượu chỉ có rồi. uống bia rồi có tài lẻ gì không dạ em biết làm thơ với lại ờ, giải giọng cho tên trì làm thơ dạ giả giọng luôn dạ rồi bây giờ thử cái coi làm thơ gì dạ em xin gửi bài thơ đến à, toàn thể mọi người à, bao ngày hẹn ước chào dân tình yêu ấp ủ một tuần trong tim bấy lâu đăng ký chương trình những ngày anh đợi ghi hình cùng em từng đêm nhung nhớ đầy vơi mơ về em đó khoảng trời bình yên sầu vương lòng trót ưu phiền thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng muốn chung một mối tình lang xin em đồng ý thích chàng sánh đôi mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Rồi ờ, phải chi mà. Bơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó hay quá. Để hồi qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói ờ, tập trung học đi để sao nhãn việc học. À. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à từ từ đi tập trung làm à. bây giờ cũng hơi lớn rồi nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai không có không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng không ai theo đuổi mình em không thấy luôn á chị không thấy luôn trời ơi sao khó vậy cô kỳ vậy ta đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em em không thấy ai đeo đuổi em á anh không trời ơi dễ thương quá không thấy ai đeo đuổi hết dạ nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích thích một cái người đàn ông nào đó chưa dạ chưa luôn trời đất ơi em có cảm giác rằng em thích con trai không <laughs> chưa thích ai sao biết được anh chưa em biết có cảm giác rằng em thích con gái cũng chưa biết luôn trời đất ơi cái gì cũng không biết hết trơn vậy ca này khó à hoang mang quá dễ thương quá vậy thiệt á dạ em cảm ơn trời ơi đàn gái hơi bị được đó nha à. trai là trải qua tình trường như thế nào rồi bên đây là còn trinh nguyên luôn đó dạ dạ em trải qua ba mối tình trời ơi ba mối rồi nhưng mà hai mối tình trước là mối mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu bây giờ ờ, muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao một m ờ, năm mươi trở lên được à, bên kia tóc dài rồi gì nữa dạ giới tính rõ ràng <laughs> cái này chưa rõ cái này anh không biết nha cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh dạ. giao lưu rồi đó em nghe em kiểm tra đi nha một hồi qua kiểm tra thử coi sao yeah. Dạ. rồi giới tính rõ ràng Có gì yeah. Dạ, nữa không không hôi nách rồi dạ. không hôi nách rồi đó. <laughs> không bị hôi nách rồi không bị hôi nách rồi sao vậy anh linh nhà trai sao vậy dữ vậy sao mà em, em kỹ sao em thẳng thắn như vậy dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hồi nách làm xa cách tình yêu <laughs> hết vậy anh ơi à, à, à, trời ơi chết rồi con gái tôi đẹp như thế này yên tâm đi không có cái gì hết trơn á có là nãy giờ đây bốc mùi rồi bây giờ hỏi em gái nè em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào dạ em muốn uh, cao một chút cao khoảng uh, mét sáu trở lên bên kia cao nhiêu dạ em mét bảy mươi à được. được dạ được không để đâu không đi đâu dạ ủa đi đâu có mắc mới gì không dạ tại hiện tại ba em đang để râu á em uh, nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba em trời đất ơi không có cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó giới tính dạ. rõ ràng hả dạ Thế em là rõ ràng không dạ rõ ràng em men rồi men liền rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được dạ 6 tháng đến một năm mà em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa dạ em có dạ, nhà dưới bình phước rồi có nhà nhà riêng dạ. luôn Dạ. Không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa sẽ em sẽ về quê sống ở quê luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá nhưng mà chắc uh, nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại cũng Rồi. ráng thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi hôm nay em đi với ai nè dạ hôm nay em đi với mẹ em gái với đồng nghiệp rồi cho chị gặp mẹ em xin chào à, anh quyền linh à, xin chào các tường và xin chào à, tất cả à, các khách mời ở trường quay và chào cháu cô là mẹ của thảo vi thảo vi thì cũng hiền lắm đó mà cũng khờ nữa năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ sợ cho cháu có bồ có bịch từ cái ngày ly học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch mà ra đi làm cũng vậy con cố gắng làm đó tại vì con có ờ, sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được à, mà cô nhận xét thì ờ, thấy em trai bên đây cũng được bấm nút thì là cái đó là do con chứ còn mẹ thì thấy cũng được dạ nếu con dâu ờ, con gái mình đi đi đi về bình phước làm dâu cô thấy không được không cô nếu mà có chồng thì phải theo chồng dạ đó ai cũng vậy dạ vậy dạ, thì tốt mẹ quá dễ quá ha dạ cảm ơn cô anh trai đi với ai dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng à. à. bạn bè lần đầu tiên cho phép chào quỳnh linh và cát tường dạ. cùng toàn thể à, quý à, vị khán giả ở trong trường quay à, tôi là mẹ của bạn nam tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi dạ. lâu lắm rồi bao dạ. nhiêu năm rồi nhưng hôm nay được lên chương trình dạ. quá vui thì bây giờ nhận xét về bên à, bạn gái thì mẹ thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Ừ, bấm nút à, thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho, cho em à, Thầy Hiệu Phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay thì Tôi là Trước đây là giáo viên dạy em nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. À, còn như mẹ Nam nói thì à, cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương dạ, ok cảm ơn thầy cảm ơn thầy rồi. rồi bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé cố gắng lên đây nam mở cửa cô gái rất xinh xắn đấy mở cửa trái tim anh có món quà tặng em không dạ em cảm ơn anh ạ à. em có thể mở món quà đó đứng kế bên coi hộp ông nam đứng sát bên sát bên ồ cái gì vậy tặng đôi dép là sao lần đầu tiên tôi thấy tặng dạ. bạn gái đôi dép mũ cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu ờ, bàn chân của bạn nữ trời dạ. ơi nâng niu hả Tại sao dép tặng? này giống dạ. dép lấy của tôi quá vậy dạ em dạ. dạ anh linh nhiều dạ, dép em là lắm fan hâm mộ của anh linh à à vậy dạ. À? dạ em thấy ờ, ý tưởng này em lấy từ ý tưởng ờ, thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á à. nên em, em tặng ồ vậy ờ, hay đó em dép dạ. hay đó em thử đi thiếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong đặc dạ. biệt độc lạ dạ dạ đó. ấn tượng phải không dép màu hường tặng cho em nói à. chứ à, quà này quà hiếm đó em ha dạ. nó lạ độc còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha dạ. rồi hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy à, có hợp lý không <coughs> thấy à, có gương mặt phu thê không được đấy cô gái được. dễ thương lắm rồi, hai à. bạn về vị trí đi Thời gian dành cho các bạn uh, bắt đầu Em cảm thấy anh à, như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là có được ạ à. <laughs> Cảm ơn em dạ. Thì anh cũng thấy em à, rất là dễ thương Dạ, em cảm ơn anh à, Tính tình của em thì hơi hiền Với lại uh, ít quan tâm tới uh, vẻ bề ngoài của mình lắm Anh có ý kiến về việc đó gì, gì, gì à, đó không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm à, Cảm ơn anh về món quà dạ hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh tặng cho khán giả và hai mc si ạ dạ em xin được hát một bài ạ dạ hát một khúc thôi ạ dạ mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi mình nói với nhau bao điều rồi Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới tay nắm tay chẳng cách rời mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi mình nói cảm ơn với gió trời để những giấc mơ tự do bay mãi xa tay nắm tay về muôn nơi dạ em xin cảm ơn ạ mọi người thích ạ à? hay quá anh trai thôi bây giờ nè đừng có hát nữa bên kia hát được rồi dạ em à, cái gì đó giả giọng hả châu thanh trì hả dạ. làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng như nào à, dạ tiểu muội à tiểu muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu hai tờ trăm ta coi như một ngàn thôi tiền bạc chỉ là phù du thôi quan trọng đối với ta là không được hôi nách người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách chỉ có hôi nách chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu ám ảnh cái vụ đó lắm đó hả đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả chắc dạ. có gặp rồi nên nè mới vậy chứ <laughs> thôi vô chuyện tình yêu đi kìa dạ, dạ. cắt từ đây cái vụ đó rồi. bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không cái đó thì không thành vấn đề rồi cái đó thì anh cũng ờ, anh vui vẻ mà tính tình anh vui vẻ hòa đồng mà tại uh, em cũng có một nhóm bạn hay uh, rủ nhau uh, về nhà nấu ăn nữa thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình tại vì anh cũng biết nấu ăn anh cũng biết uh, nấu một số món ăn á em thì chỉ có thể uh, phụ bếp rửa rau thôi rồi <laughs> nói chung đi uh, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha dạ. rất nhiều tài lẻ cũng uh, biết nấu nướng rồi chăm sóc đây cũng là một trong những người người đàn ông gia đình à, vấn đề còn lại là Bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương, thì uh, mình cho nhau một cơ hội nha em nhé. Đặt tay vào nút bấm đi em nó bấm đâu thì bấm cũng phải đi tìm chứ tìm người yêu khó lắm á dạ. chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu có thể là hai mươi mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai quen với ai nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời gian à. Chúc mừng Tay nhau nào à, Bắt đầu từ giờ phút này giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ vâng cho cô dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em à, yêu thương em hết cuộc đời dạ. bây giờ xin bác cô gái bác. chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy bác cho phép cháu được hôn em đó thấy đó, chưa thấy. đẹp đôi lắm á mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi chào em, em giới thiệu đi mình đi Dạ em chào chị Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh à, bên kia và chào quý vị khán giả Em à, xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi Quê em à, ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ Tại đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân Rồi mời bạn trai Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần uh, phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, dạ. ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ gì. Ưu ừ. điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút và ngủ thì ngáy ngái dữ không lớn dữ, không lớn lắm Bạn lúc nào con ngái hay sao không à? mỗi lần đi nhậu á về nó hơi mệt nên người nên ngái nhiều quá. chị chỉ có nhậu là nhìn ngái thôi đúng không ờ à, cái, cái đúng rồi đúng rồi rồi rồi anh gái ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ Ê, còn còn khuyết điểm nữa là gì ờ à, nói đi trời ơi sao mà chậm là, là em nhậu nhiều chị ăn nhậu nhiều bởi vậy ra ngái nhiều bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu dạ đúng rồi chị có bụng bự không bụng hơi bự vậy ơi đó nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi tôi không nhậu bụng tôi cũng muốn bự rồi nè rồi hết chưa hết khuyết điểm chưa dạ hết chị rồi tới bạn gái à, dạ ưu điểm của em á thì à, mọi người hay nhận xét em á là người hòa đồng vui vẻ và à, rất là nhanh nhẹn à, còn nhược điểm của em á là rất là khó tính và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ á, em không làm được à. dạ rồi đó là ưu điểm khuyết điểm đó dạ Tình trường thì sao tình trường thì à, trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi à, mối tình kéo dài à, hơn 3 năm ừ. Ừ, dạ và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó lý do sao mình chia tay em cái công việc hai người nó cứ bận rộn thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100 trăm mét đường chim bay thôi nhưng à. mà ờ, thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng chỉ động tay thôi đó Gì kỳ vậy dạ cái đó em cũng không biết nhưng mà sau này phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy đúng rồi phải có lý do chứ dễ gì mà tự nhiên cách Thôi. nhau có 100 mét người ta một trăm không yêu số. nhau thật sự rồi không dạ. yêu cách nhau có 100 mét đường chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu Đâu anh phải nghĩ tình rằng, yêu à, Chắc anh ấy kiếm thêm á trời cái đó tội nghiệp lắm đó nha thấy thương lắm đó nha dạ em thì có hai mối tình chị ơi mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị chia tay là do em cũng có tính hay quên hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái quên có một lần hả dạ quên nhiều lần nhiều lần nhưng mà gặp lại gặp lại là cái đó là bậy rồi em quên lần còn phải tha thứ được quên nhiều lần là bậy rồi đúng rồi hay là kiếm thêm nữa ừ có thương người ta thiệt không em dạ có chị thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác không lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án thì trời ơi mình phải lưu vô bộ nhớ chứ lưu vô điện thoại nhắc nhở cái này là ham làm nữa rồi lúc đó em xài điện thoại của bắp chị ơi đừng có thừa cho cùi bắp với cùi à, gì hết á mình yêu thương nhau mình phải chăm sóc lẫn nhau quan tâm lẫn nhau đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được một lần quá hai năm, ờ, hai năm anh hai năm lo sinh nhật được mấy lần lo được lần lần thứ hai vậy là quên có một lần à không mà nhiều cái quên nó dù hẹn quên hẹn quên nữa trời ơi không được rồi rồi thôi cái này chắc chắn ông nội này kiếm thêm nữa rồi bây giờ bắt buộc là giờ phải phải quan tâm nha dạ. rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của hà sao nè dạ về bề ngoài thì cao à, một m sáu mươi lăm em là người rất là mê trai đẹp nhưng càng đẹp trai càng tốt có cái mẫu người lý tưởng không đẹp cỡ nào cửa ờ, anh hứa với văn hứa dạ, tại vì em nuôi, nuôi chị đẹp còn Đây, à, ờ, về chắc chưa hứa được đâu tính tình đó thì ờ, em đặc biệt ghét người gia trưởng gọn gàng sạch sẽ là được bên đó gọn gàng sạch sẽ đó dạ, dạ. nhưng mà ở miền trung là không có gia trưởng đâu em ơi dạ cũng có ít đó anh dạ Điều anh có gia trưởng mà à, không em ảnh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nổi như gia trưởng đây á đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng không đến mức gia trưởng đâu em đừng lo chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi Ví dụ như à, mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do Không đặc... phải giảm nhậu chứ không phải à, là ờ, bỏ nhậu Rồi giảm nhậu thì có thể Tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều Rồi vậy hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn Ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới Có cá tính một chút là được rồi Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không nhẹ nhàng Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh à nha Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc thì nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị này cũng giống hứa vĩ văn à ha mình bỏ bớt ăn nhậu đi em nó tốt cho cho cho sức khỏe của mình nữa không sau này vợ con nữa rồi bây giờ khi nào thì em tiến tới hôn nhân được thì hiện tại ba ở nhà thối dữ lắm rồi chị ba nói sao ba nói là năm nay mày không có vợ á là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không năm nay lấy luôn có kịp không à, có có nhanh quá không em dạ được chị được bên đây được nha sẵn sàng nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có um, um, muốn về quê tương lai gần nữa thì em ở trong này còn về già thì chắc em về quê chưa biết không? ha già dạ, chưa biết tính sao đi ha rồi được rồi đó coi được thì trong năm nay lấy luôn đi đặng có ba lo đúng không em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào em chắc bên đó dễ thương chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á chắc hiền đúng rồi nhưng em cần cá tính đúng không không mà hiền cũng được anh hiền cũng được ha mà ở nhà ở nhà hiền hơn ngoài thì giữ. ôi chào anh gái nếu cần giữ em có thể giữ được không dạ em hung lắm anh được anh này á là dễ tính dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh dạ cái đó chắc em làm được rồi ok dạ. hôm nay à, mình đi với à? ai dạ hôm được nay em đi với lại à, được. thím với lại vợ chồng của anh hai chào anh quyền linh và chị cát tường à dạ chào bạn nam dạ chào cho thím Thiên á, là ở cùng với cháu này được ờ, gần 6 năm Cá tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ Cá tính dữ lắm Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60 phần trăm Rồi cảm ơn thím Giờ còn 40 phần trăm nữa để coi bạn kia ờ, giải quyết thế nào Hỏi đi với ai? Dạ em đi với mấy anh em đồng nghiệp Dạ chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh Chào chị Cát Tường Hội là người uh, trầm tính em thấy uh, bạn gái rất dễ thương có uh, nói chung là nét người phụ nữ của uh, gia đình Việt Nam mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau cảm ơn dạ cảm ơn anh cảm ơn em bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt Chào em Chào anh à, ờ. à. Thấy em như thế nào ạ? À, à. Thấy chưa, quên cái vụ quên Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em Dạ em cảm ơn Cái này là tượng trưng cho tình yêu Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này Dạ em cảm ơn anh nhiều Dạ anh anh thấy em như thế nào anh có hợp với với với cái, cái sở thích của anh không ạ à? hiện tại thì chắc anh chưa biết để anh tìm hiểu chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó anh muốn có muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình em rất là thương yêu gia đình em thuộc tiếp người con người của gia đình nếu mà được á, thì em muốn sống với gia, gia đình hơn là là sống riêng sở thích sở thích của em là gì ca hát và à, thích cài phim giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó dạ, à em sẽ hát bài à, em về tinh khôi bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát xin âu lo không về qua đây xin thương yêu dần thành mê say xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh về tương lai ví dụ như con cá hay này kia đó em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn à, về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi không anh nghĩ là thêm đứa nữa đi anh ờ. nghĩ anh nghĩ dạ cái đó tính sao đi anh em là một người trí nhớ rất là tốt tốt nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh ừ, em sẽ bù trừ anh cái việc đó được cảm ơn em nói gì bạn gái đi lên hồi hộp lắm anh không biết nói gì chứ hả bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp và cái tính tình thì cũng phù hợp với em em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi bây giờ bạn trai nhát quá bạn trai đứng lên đứng lên đứng lên trời ơi là gì né tôi kêu đứng lên thôi mà né nhờ nắm tay bạn gái nè nói cái gì đó nói một câu cho nó đàng hoàng điện chắc chắc truyền qua lỡ chị dạ em cũng có một anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn yeah. Dạ. Ừ, nhưng mà hãy chọn anh vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống dạ, Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình một hai ba hết thời gian nắm tay nhau đi hai bạn làm như ông chờ hồi sợ quên bấm á ra vô bấm cho chắc ăn đúng không đúng rồi. rồi nắm tay nhau rồi thì à, mình hôn nhau thôi hôn tay cũng được dạ. con xin phép thím quý anh là cho em hôn được em hôn hả được hôn em chứ được em hôn đâu hôn má đàng hoàng tay là nắm nhau thật chặt mời bạn nam rồi quý bạn mời bạn nữ giới thiệu về mình đi em em chào chị Cát Tường em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận Dạ đúng Quê rồi. thì mình ở Đắk Lắk Dạ Rồi, Mời bạn trai giới thiệu Em à, chào anh Quyền Linh, à, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ Lập nghiệp ở trong ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ Em làm gì Đà Lạt? Dạ em à, làm ở là kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Y khoa Bát Tơ Đà Lạt Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi ừ, Mình vô vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy ạ? Tính em tính nó hơi trầm tính nên là em thích cái cuộc sống nó nó cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi yên bình hơn á em có những thế mạnh nào em biết nấu ăn lúc vui vẻ cũng hay hát hò có cái tật xấu nào không dạ tật xấu thì em nhiều anh nhiều anh ví dụ cụ thể rồi thể vài cái rồi em hút thuốc ạ hút nhiều không cũng hút nhiều chị tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á anh có thể bỏ được ừ, bỏ hút thuốc lá được không anh chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn vì cô đơn quá hút thuốc đó mà nếu mà không cô đơn ai hút thuốc không nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố hồ chí minh ta lên đà lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc bạn phải hứa người ta mới lên có sự trao đổi chứ đâu có khơi người ta lên đà lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu ừ. ta bỏ tới cái gì bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc khoảng cách địa lý nó hơi xa đó em thì làm việc thành phố hồ chí minh bạn trai thì đang sống làm việc đà lạt thì em có ngại gì không thật ra thì em thích rất là thích cái cuộc sống ở đà lạt em thích cái khí hậu thiên nhiên con người ở đó cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống kiểu như em thích sống ở trên núi <laughs> hơn là dưới đồng bằng nhưng nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á thì ờ, cái cuộc sống cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó Đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không bạn ờ, học trường gì ra bạn à, mình học ừ, cao đẳng kinh tế đối ngoại chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu thì ví dụ như mình ờ, hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một ừ, cái shop quần áo hay là shop gì đấy ừ. á thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy có đảm đương được việc kinh doanh không ấy em thích lắm á em thích lắm đúng không rồi đúng rồi được em đã trải qua mấy mối tình rồi một mối tình rưỡi rồi anh mối tình rưỡi nữa sao em gì cũng rưỡi rưỡi cho vậy tuổi cũng gần mà tình cũng rưỡi ha em em cũng khá là trẻ đến 20 gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu một phần là sao mà cách lòng với lại à, hồi lúc đó là em nhà em đang làm hồ sơ để đi du học á xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á thì à, em mới báo cho anh biết không chia tay ngay lúc đó nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần nhạt dần cái rưỡi là do <laughs> bạn của em <laughs> sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em em bị fail visa lúc đó rất là buồn thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để <laughs> nói chuyện cho vui á cái đó chưa gọi là mối tình chính thức chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không ừ. rồi trai với mối tình chính thức thì em quen ba cũng dữ quá hả mối tình dài nhất bao lâu dạ mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh lý do tại sao chia tay lỗi nguyên nhân chính là do em thôi anh do em tại sao là em vô tâm là em vô tâm em vô có tâm. một điểm xấu là vô tâm chà cái này không được nha quen bạn gái mình phải chú tâm phải săn sóc chăm sóc mà chỉ chứ vô tâm quá thì con gái ta đâu có chịu được đâu cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn em cần một người à, phụ nữ như thế nào em cũng không đòi hỏi gì ca chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi thôi cái đó là... dễ còn gì nữa không em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè bạn em thì đôi khi có cả con gái trong đấy chị nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì ờ, nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi ừ. dạ. cơ quan thì đâu có ghen đâu trừ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi dạ còn gì nữa em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không dạ công việc của em thì làm hành chính đấy chị xét nghiệm mà lúc nào có thì xét không có thì thôi em không thích gì người phụ nữ em không thích con cái hút thuốc thôi gái nào hút thuốc không hút thuốc em hút được bạn à. con gái hút thuốc em không có hút thuốc <laughs> em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào dạ em thích người cao ráo một tí rắn rỏi với da có thịt trầm tính lãng mạn em em thích nguyên tình thích lãng mạn không thích đà lạt mình biết lãng mạn rồi <laughs> ít nói ít ít nói với người khác nhưng mà hãy phải nói chuyện được với em em em không chịu được người vô tâm dạ chàng trai này hơi vô tâm đó nha bạn này ít nói gì có nhưng vô tâm đã có rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải, phải cải thiện nha có gì em không thích ở người em bạn về trai em càng nhằn hoài bảo đảm, ít dạ, lên nói thôi thích gì tính toán họ chia ly nhiều quá đó kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng chứ cũng đừng có điệu <laughs> đà chảy chuốt quá mà cũng đừng có lôi thôi luộm thuộm quá yêu thương động vật yêu thương con nít đó, đừng có sống theo chủ nghĩa một mình nhiều quá đó nhiều à. người họ rất là thích một mình họ không chịu được con nít em có yêu thương động vật không thích con gì Em không thích con gì Không thích con gì đâu hả? Dạ. Thích một con đi Thích thích con con con gì đi Thích con mèo dạ, Không em bị dị ứng với con mèo Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được Cố gắng mới được hả? <laughs> Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á Bên đây tự kỷ đó Bên đây không có thích tự kỷ nha Trời ơi, cô gái dễ thương quá <laughs> Cảm ơn anh à, Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm Không thích mèo Chó thì ép lắm mới thích thường cái người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm đâu có nói gì cũng đúng đâu có nhiều người à, người ta sợ động vật nhưng mà người ta rất tình cảm sợ nhưng mà người người ta cũng thích chỉ là người ta sợ thôi còn nhiều người người ta ghét luôn ta ghét luôn hả ghét luôn là nguy hiểm lắm anh có ghét động vật không dạ em cũng không ghét dạ. không có ghét à bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích rồi thích gì dạ, thích con gà dạ, thích con gà thích con gà ô thích con gà Ôi, mừng quá coi chừng nó thích tôi thích con gà là thích ăn thịt gà hết nha không tại ngày xưa em cũng mê chơi gà nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà thích con gà hay là thích ăn thịt gà mê nuôi gà mê nuôi gà có ăn thích ăn thịt gà không có luôn hả vậy là nuôi để ăn tóm lại bạn bên đây hiền lắm có chứng vô tâm nhưng mà nãy nói rồi nhưng quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết ờ lỗi thì do đàn ông rồi đó nhưng ờ, phụ nữ nên chủ động chút xíu thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok lên núi ở là hay rồi đó tại <laughs> nhà em ở trên núi à. trên núi à nhà trai có ờ, có tính gia trưởng không em chào chị ạ chào em tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị tùy là Như... sao em có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng ví dụ trong một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc em hay không có em nghĩ quyết định đó là đúng các thứ ờ. dạ coi như là mình ờ, rất là là cái quyết với cái cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai dạ nói chung là cũng đấy cũng là một cái um, nhược điểm của mình không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu dạ ví dụ như gia trưởng là vậy nè em lấy vợ về em có áp đặt vợ ví dụ như là ờ em không được đi làm em phải ở nhà em không được đi đây đi đó à, em không được bận đầm quá ngắn em không được mặc áo sexy không được nhuộm tóc nữa nếu mà như vậy thì không phải rồi chị em thì nói chung bạn gái em em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất thì bây giờ một người ở trên đó một người ở dưới này đó thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được không có việc gì thì chắc tháng em xuống được hai lần tháng xuống còn nếu lần. mà tháng tháng sáu tháng 7 mà em đi ờ, xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống một lần ừ. có thể ừ. gặp được ừ, vậy cũng được một tuần à, một tháng được hai lần được không em nói nhưng mà có làm được không chị tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha xa lắm đâu ngủ đêm tới à em cố gắng thôi còn cô gái này xinh lắm một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa rồi cố gắng định hướng nếu mà cô ấy chịu theo em hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng con mua được nhà rồi rồi vậy là tốt rồi lên đà lạt đi em một căn nhà bé bé xinh xinh lãng mạn ha ngôi nhà trên đồi trên đồi luôn hả có cái hàng rào trắng hả hôm nay mình có đi với người thân không em đi với ờ, bạn của em với lại đồng nghiệp và sếp của em xin chào anh à, quyền linh chị cát tường À, chào bạn trai và chào à, toàn thể mọi người ạ. À, em xin giới thiệu em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì à, trong công việc thì à, Hiền là một người à, rất là thông minh, nhảy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok. Hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì à, cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng à, Hiền cũng như là à, bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, xin cảm ơn ạ. Ơn trai đi với ai dạ, em đi với người thân bạn em và đồng nghiệp với em ạ dạ, em xin à, chào anh quyền linh và chị cát tường và bạn gái xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay à, em xin nhận xét à, bạn gái này thì à, em thấy là rất là dễ thương cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ comedy này thì em thấy là rất là ok rồi rồi cảm ơn bạn rồi bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha Mở hàng rào Rồi đó bạn Chào bạn Xin Chào anh Bạn gái thích lãng mạn Xin <laughs> lỗi bạn, mình uh, hơi hơi bị uh, à, mùa hoa lê kim thành phố hoa là thành phố đà lạt trời ơi em là cool lắm mình ờ, có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại ờ, cảm ơn anh mình cũng hơi bị run dạ. cao ráo ha xứng đôi ha bạn gái rất thích lãng mạn nha em lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á chung màu áo luôn ha chung màu ghế luôn chúc tặng em cái ghế luôn với bó hoa đem về luôn cho, cho mình đổi cách xưng hô ạ anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút cũng như em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh anh cũng khó về lãng mạn lắm anh sẽ cố gắng học ý là em lãng mạn bởi vì em em thích cuộc sống như vậy cho nó nó dễ chịu nó đáng sống thôi chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là sến sẩm sức mướt gì đâu mình sống mình phải có thực tế ví dụ như ờ, đi làm về tặng một cây hoa thôi một cái bánh một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi chứ không cần phải giống như trong trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là <laughs> hay là gì đó đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được em cảm nhận về anh như nào thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được con trai mà em thích là giống giống diễn viên hứa vĩ văn á <laughs> em quan trọng cái ấn tượng ban đầu nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì thì cái ờ, tình cảm nó mới nó mới phát triển được anh nghĩ sao về em bạn rất là xinh nếu mà ờ, bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau thì mình không dám nhận xét về tính cách em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á là không vô tâm em đúc kết được như thế này là con trai á ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần thương dần lên còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần nhạt dần lên một bên đi lên một bên đi xuống mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ em đứng lên em em tên ảnh rung quá em bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi em hiểu không dạ. nắm tay cổ muốn ờ, hứa hẹn gì đó muốn nói cái gì đó tận lòng mình bây giờ muốn nghĩ cái gì cổ xinh không dạ bạn rất xinh rất xinh dạ. em có thích không dạ con thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này mình không dám hứa trước tương lai như thế nào nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì ờ, mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này cảm ơn anh rồi bây giờ ờ, quyền quyết định của các bạn bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau Rồi bây giờ à, quyền quyết định của các bạn Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau Chuẩn bị một hai ba Hết, Hết thời, thời gian. gian Mời hai bạn anh xin lỗi vì em không bấm nút nhưng không phải em chê gì anh hết nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu à, không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có có thật sự mà nói đây là một chàng trai rất là hiền hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái thông báo với chúng tôi chương trình bạn nguyên họ để tôi kết nối tiếp tục quý vị nhé.